chiếc Future này giá hiện tại của nó là 36 triệu 490 ngàn là cái màu độ hả dạ, đó là màu độ màu độ thì uh, chiếc xe gốc này á là một cái chiếc xe uh, lên từ một cái con màu màu thông thường thì chiếc này độ lại thì bên em uh, độ lên cái tiền độ là 3 triệu 3 triệu tiền giá gốc nó là 33 rưỡi độ à. lên 3 triệu là ba ra 36 rưỡi là dạ, 36 rưỡi đối với dòng bánh bánh mâm còn ừ. độ từ con bánh căm á thì giá gốc là 30 rưỡi cộng thêm 3 triệu tiền độn là 33 rưỡi là chỉ có màu sơn thôi đó đúng rồi chỉ là màu sơn thôi còn những cái phụ kiện trang trí gắn kèm theo xe là tính tiền riêng mọi tính tiền riêng